Tôi quen Quyết. Quyết là bạn của bạn thân của tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần đi thiện nguyện. Sau lần đi đó, hai đứa cũng không có ấn tượng gì với nhau. Cho tới một năm trước, Quyết nhắn tin nhờ tôi một số việc. Để cảm ơn, Quyết hẹn tôi đi cà phê rồi thân thiết hơn từ đó. Quyết đúng là chàng trai sinh ra dành cho tôi. Anh nhẹ nhàng tình cảm, chiều chuộng tôi hết mực. Chẳng thế mà dù mới yêu chưa được một năm, tôi đã đi du lịch dài ngày, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Lúc đó tôi nghĩ quan hệ chỉ là một cung bậc cao hơn của tình yêu mà không nhìn tới hậu quả. Hai tháng sau ngày du lịch, tôi có thay, cái kết không ngờ với những chị em có nhiều kinh nghiệm nhưng lại là thứ tôi chưa từng nghĩ tới. Bởi dù yêu lắm nhưng tôi vẫn chưa muốn lấy chồng. Bố mẹ tôi ở quê, gia đình cũng được gọi là gia giáo. Giờ nghe tin con gái chưa chồng mà chữa, không biết phải giấu mặt đi đâu. Thế nhưng sinh mạng con người đâu thể nói ích kỷ muốn phá là phá. Sau khi bàn bạc với Quyết, tôi đồng ý giữ lại đứa bé, về nhà ra mắt để làm đám cưới. Khỏi phải nói, lúc Quyết về xin cưới, bố tôi tức giận tới mức không muốn nhìn mặt, mẹ thì cứ khóc mãi, phần vì buồn, phần thương con gái trẻ người non dạ. Buổi tối mẹ ngủ cùng tôi, mẹ nói dù tôi quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ. Bố mẹ tuy không có điều kiện như nhà người ta, nhưng cũng không để tôi thiệt thòi. Nhà mình giờ lép vế, thôi thì đằng trai nói gì cũng nghe. Còn tôi về bên đó rồi, cái gì nhịn được thì nhịn cho lành. Dù sao con gái mang tiếng có bầu trước cũng không vẻ vang gì, lời mẹ quả chẳng sai chút nào. Một tuần sau buổi ra mắt nhà tôi, tôi theo Quyết về bên nhà anh ấy. Tôi và Quyết yêu nhau lâu nhưng chưa từng về nhà nhau, nên đây có thể xem là buổi đầu tiên về nhà chồng. Tôi lo lắm Chẳng biết bên đó họ có thích tôi không, rồi bố mẹ anh thế nào, liệu có dễ tính như bố mẹ tôi. Hôm đó, nghe nói có tôi tới, nên bố mẹ quyết làm bữa cơm nhỏ. Chân quyết còn có hai chị gái, quyết là con út trong nhà, nên từ bé đã được chiều. Về ra mắt tôi mới biết, quyết ở nhà không phải đụng tay vào việc gì, nấu cơm, giặt đồ, tới phòng mình cũng có người khác dọn. Khác với nhà tôi, tư tưởng bố mẹ hiện đại, con nào cũng là con, đứa nào cũng phải làm việc. Tôi đang hoang mang tập 1 thì cũng tới giờ ăn cơm. Khi ngồi vào bàn ăn, mẹ anh chẳng đả động gì tới tôi. Tôi như người vô hình trong căn nhà đó. Chạy lòng nhưng nhìn người sắp lạp chồng mình vui vẻ như thế, đành phải tự an ủi bản thân, chắc là do chưa quen nên mới vậy. Để một thời gian nữa sẽ khác. Ăn cơm xong, cả nhà quyết lên nhà ngồi, để lại mình tôi dưới bếp dọn rửa, lau nhà. Dọn dẹp sạch sẽ xong, tôi đi lên thì mẹ Quyết bảo Quyết mệt nên đi lên phòng ngủ một tí rồi lát sẽ đưa tôi về. Tôi bơ vơ đứng giữa nhà anh, chưa biết phải làm gì thì mẹ anh gọi tôi ngồi xuống nói chuyện. Bà bảo bà biết chuyện rồi, cũng sẽ không cấm đoán hai đứa tôi. Tuy nhiên, vì tôi còn trẻ, chưa biết sau này có sống được với nhau không nên để đỡ rắc rối. Mẹ quyết muốn chúng tôi làm vài mâm cơm nhẹ nhàng, mời họ hàng hai bên thôi không tổ chức lễ cưới vội, cũng chưa đăng ký kết hôn làm gì. Đợi khi sinh con cứng cáp rồi làm cũng không vội, lúc đó lại còn có cả con nâng váy cho, lãng mạn biết bao nhiêu. Mẹ Quyết nói vậy. Tôi uất ức tới tận cổ, nước mắt lăn dài, mẹ Quyết thì vẫn thao thao bất tuyệt. Bà nói, nào là chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, con trai bà có lỗi, nhưng tôi là con gái, không biết giữ thân. Cũng chẳng phải vô tội gì, Bố mẹ tôi ở nhà không biết nghĩ chuyện này thế nào. Nếu là con gái bà, chắc bà sẽ không chịu được. Nói một hồi, vẫn là không muốn tổ chức cưới to, chỉ muốn đón tôi về ở đó. Sinh con xong rồi tính, tính như nào thì bà không nói. Tôi không nghĩ được gì, cũng không biết nên làm sao cho đúng, nên xin phép ra về. Vì lúc tới không đi xe, nên tôi bảo tôi nên phòng gọi quyết dậy. Lúc này bà bảo tôi đừng trẻ con, sắp làm vợ rồi, phải biết nghĩ cho chồng. Rồi bà rút tờ 200 nghìn, rúi vào tay tôi bảo tôi tự bắt taxi mà về. Số tiền thừa còn lại còn đủ cho tôi mua thêm đồ ăn vặt. Tới nước này, tôi cúi mặt quyết định hủy hôn. Bà không muốn làm đám cưới to, thì tôi không thèm cưới con bà nữa. Bà muốn tôi lấy chồng phải hy sinh vì chồng, vậy thì tôi thà không lấy chồng còn hơn. Bố mẹ tôi bảo rồi, tôi không thấy ổn, thì về cháu ông bà nuôi, tôi cũng sắp ra trường,